Mến chào tất cả quý thầy cô Hôm nay xin chia sẻ với quý thầy cô cái cách chúng ta đưa một cái đề kiểm tra hoặc là đề thi tự luận lên trên cái hệ thống VNEDU LMS cho học sinh làm Thì trước khi đi vào nội dung thì tôi xin giới thiệu tổng thể các cái bước để đưa cái đề lên Thì đầu tiên thì chúng ta có một cái đề ở trên à, ở trên quạt đề thi lưu trên máy tính của chúng ta đề thi tự luận chúng ta sẽ chuyển sang file PDF thì lý do để chuyển sang PDF đó thì chúng ta thấy cái ờ, hệ thống nó đọc được dễ dàng hơn nó ít có bị lỗi nhất là ở cái môn toán học dùng nhiều công thức nhiều ký hiệu toán học sau khi chúng ta chuyển sang PDF chúng ta sẽ đưa cái đề thi này lên cái kho đề thi và từ cái kho đề thi này chúng ta sẽ tạo một cái đề thi gốc mà từ cái đề thi mình đưa lên thì đối với cái đề thi gốc này nó áp dụng cho cái phần trắc nghiệm để đảo đáp án đảo câu hỏi và tạo các cái đề quán dị nhưng mà đối với đề thi tự luận thì chúng ta không cần thiết cái việc đó nhưng các bước làm thì bắt buộc chúng ta phải tạo một cái đề thi gốc rồi sau khi tạo đề thi gốc xong thì chúng ta sẽ tạo một cái cuộc thi và trong cuộc thi này thì chúng ta có thể tạo được dòng thi dòng 1, dòng 2, dòng 3 vân vân thì các cái dòng thi này chúng ta có thể áp dụng cho cái việc là kiểm tra 15 phút lần 1 kiểm tra 15 phút lần 2 hoặc là kiểm tra một tiết thì chúng ta chỉ cần tạo một cuộc thi và các vòng thi này chính là các cái bài kiểm tra của chúng ta thì như vậy chúng ta sẽ trải qua bốn bước để thực hiện cái việc là đưa một cái đề thi tự luận lên hệ thống VNEDU để cho học sinh làm việc đầu tiên chúng ta cần làm là chúng ta sẽ chuyển cái đề thi có sẵn của chúng ta sang PDF để đây tôi có một cái đề thi môn toán đề à, đề kiểm tra môn toán thời gian là một tiết ở đây có bốn câu nè tôi sẽ chuyển cái đề thi này đề kiểm tra này sang PDF chúng ta CLE nó lại hoặc là chúng ta chọn export rồi chọn à, tạo PDF hoặc là ở trên các cái phiên bản đó, nó cũng có hỗ trợ cái việc là chuyển sang PDF chọn CE lúc mà quý thầy cô chọn CE nó lại quý thầy cô sẽ chọn cái kiểu đó là PDF này rồi quý thầy cô bấm sale lại sau khi bấm sale lại á thì cô sẽ đóng lại và quý thầy cô sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái file PDF đây chúng ta có cái file PDF cái đề thi của chúng ta như vậy đây chính là cái bước mà chúng ta lưu lại cái đề thi trên ờ, Word dưới dạng PDF và bước kế tiếp á, là chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản để đưa cái đề thi này lên rồi bây giờ tôi sẽ đăng nhập vào là ms edu vn chúng ta sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản giáo viên mà chúng ta được cấp Và đây chúng ta sẽ vào cái trang quản trị trang quản trị với thầy cô nhớ nha trang quản trị thì trong đây chúng ta sẽ đặt lịch phòng học vân vân chúng ta làm mọi thứ trong này quý thầy cô quan tâm tới cái phần là quản lý thi V2 à. chỗ quản lý thi V2 này à, chúng ta sẽ làm thêm ba cái việc nữa thứ nhất đó là chúng ta thêm thêm cái cái cái cái bài thi của chúng ta vào danh sách câu hỏi à, bài kiểm tra chúng ta vào danh sách câu hỏi cái thứ hai là chúng ta sẽ vào ngân hàng đề thi để tạo một cái đề gốc và cái thứ ba là chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi để đưa cái đề thi của chúng ta vào cái cuộc thi nào đó khi chúng ta đưa câu hỏi vào thì chúng ta cần một cái danh mục để chúng ta chứa chứa cái câu hỏi đó thì đây chúng ta sẽ tạo một cái danh mục mà giống như một cái thư mục ở trong máy tính của quý thầy cô dùng để chứa một cái nội dung theo cái chủ đề nào đó để cho chúng ta dễ tìm thôi chúng ta sẽ vào danh mục ở đây ta sẽ tạo một cái danh mục à, ví dụ như là toán chính à, đề kiểm tra chẳng hạn tôi bấm tạo mới như vậy tôi có một cái danh mục ha tôi có một cái danh mục rồi tôi sẽ quay trở lại danh sách câu hỏi để tôi đưa vào rồi tôi sẽ chọn danh mục đề kiểm tra để tôi đưa vào đây thêm câu hỏi thêm câu hỏi tự luận chọn khối tôi chọn khối 9 môn toán danh mục đề kiểm tra mức độ à, tôi cho trung bình để chẳng hạn rồi nội dung thì ở đây chúng ta cần chèn cái file PDF của chúng ta vào đây thì quý vị cô thấy ở đây nó có cái biểu tượng ở trên hệ thống VNDU nó có biểu tượng là tải cái file PDF lên rồi quý thầy cô sẽ gõ là nội dung đề thi sau đó chúng ta sẽ chèn cái file PDF lên chúng ta chọn vào chúng ta bấm duyệt máy chủ chúng ta sẽ bấm tải lên rồi chúng ta sẽ tìm cái nơi mà cái file PDF của chúng ta hồi nãy chúng ta để đó hồi nãy là chúng ta hồi nãy là tôi để ở ngoài là desktop cho nên tôi mở cái desktop lên tôi sẽ chọn cái đề hồi nãy tôi vừa chuyển sang PDF đó tôi bấm open rồi nó sẽ tải lên đây chúng ta sẽ nháy chọn nó một cái chúng ta bấm chữ dùng file chúng ta sẽ bấm đồng ý rồi chúng ta sẽ bấm lưu sau khi thông báo là cập nhật thành công thì quý thầy cô sẽ đóng nó lại như vậy là ta có một cái đề thi à, một cái đề thi tự luận trên này quý thầy cô có thể xem trước bấm vào hình cái con mắt ở sát phía bên phải quý thầy cô sẽ xem cái đề à, và cái đề của chúng ta nó sẽ như thế này à, như vậy thì trên màn hình học sinh khi học sinh mở đề thi ra thì học sinh nó sẽ thấy tất cả các nội dung nó như thế này trên một cái file PDF để cho học sinh thi thì chúng ta sẽ làm một cái đề thi gốc chúng ta sẽ lấy cái câu hỏi này làm một cái đề thi từ câu hỏi này chúng ta bước tiếp theo chúng ta sẽ vào ngân hàng đề thi chọn đề thi gốc chúng ta sẽ chọn một tác vụ tạo đề thi gốc từ kho câu hỏi chúng ta sẽ chọn vào mục này chúng ta sẽ chọn đơn vị cái tiêu đề thì ở đây chúng ta có thể đặt là toán chính kiểm tra một tiết chẳng hạn ở đây là cái tên để quý thầy cô dễ gợi nhớ thôi nha rồi chỗ này quý thầy cô có thể là đặt giống hệt cái phần à, tiền tố gì ở đây mã đề quý thầy cô có thể đặt giống hệt ở cái tiêu đề cũng được số lượng câu hỏi dưới đây mình là một câu à, một câu thôi nguyên cái đề của chúng ta chúng ta chỉ đưa lên là một câu hỏi từ luận thôi khối khối chính môn toán trạng thái duyệt khi tôi chọn duyệt thì học sinh nó có thể thấy cái đề nha rồi số lượng đề quán trị cái gì gì đó thì cái phần này chúng ta giữ nguyên rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa cái đề của chúng ta chúng ta sẽ chọn vào cái nội dung cái câu hỏi đây tôi chọn câu này ở đây thì tôi có một câu cho nên là chọn cái đề thi có một câu thôi thông thường á khi chúng ta đưa nhiều cái câu hỏi lên thì nó sẽ nằm ở đây nó có nhiều câu ở đây chúng ta muốn chọn cái đề của chúng ta bao nhiêu câu thì chúng ta chọn còn trường hợp này tất cả các câu hỏi bài tập tôi đưa chung lên một chỗ cho nên chỉ cần chọn một là đủ rồi sau khi chọn xong tôi bấm lưu đề thi đồng ý rồi như vậy thì tôi có cái đề gốc đây đề gốc của tôi đây bây giờ cái công việc tiếp theo là tôi đưa cái đề này cho học sinh làm mà để đưa đề cho học sinh làm thì chúng ta sẽ dùng cái chức năng là quản lý đề thi tổ chức thi này tổ chức thi chúng ta sẽ tạo ra một cuộc thi chọn danh sách cuộc thi chúng ta chọn tác vụ thêm một cuộc thi mới tên cuộc thi này là kiểm tra định kỳ à, tôi để kiểm tra toán chính luôn ha toán chính như vậy thì sau này á, tôi có bài 15 phút hay là một tiết khác nữa tôi đưa vào đây thì học sinh cũng có thể là làm tiếp tục danh mục cuộc thi thì tôi, tôi đặt cuộc thi này ở đâu thì tùy danh mục uh, tôi muốn đặt ở đâu đó đặt còn không thì cứ để nguyên như thế cũng được trạng thái là hoạt động luôn khi quý thầy cô để trạng thái ở đây là nháp thì ở bên tài khoản của học sinh sẽ không nhìn thấy cái cuộc thi này chúng ta để hoạt động thì học sinh sẽ nhìn thấy khối khối chính à, chỉ khối chính nhìn thấy rồi môn toán không giới hạn à, không giới hạn có nghĩa là cái cuộc thi này được tổ chức không giới hạn thời gian và trong cuộc thi này nó sẽ có nhiều dòng thi mỗi một dòng thi này chúng ta xem như là một bài thi rồi ở đây ảnh đại diện thì có chọn không chọn cũng không sao chọn đơn vị nó là trường của chúng ta đơn vị cấp trường bấm lưu cấu hình như vậy tôi vừa tạo ra một cái cuộc thi và cuộc thi này tất cả học sinh sẽ nhìn thấy cái tên cuộc thi này học sinh trong trường rồi thời gian này không giới hạn rồi quan trọng là chỗ này tôi sẽ thêm dòng thi mới dòng thi này nó sẽ đặt là kiểm tra 15 phút và kiểm tra một tiết toán chính lưu cấu hình đặt tên xong với từ cô bấm lưu cấu hình sau khi lưu cấu hình thì cái cuộc thi này nó sẽ hiện ra cái mục cấu hình lúc này mình sẽ vào đây để mình đưa cái đề à, đưa cái đề vào đây Vậy thì cô thấy tạo một cuộc thi trong một cuộc thi này nó có thể có nhiều bài thi giả sử như hôm nay ở trong tuần này tôi kiểm tra một tiết toán chính thì tôi sẽ tạo một cái dòng thi kiểm tra một tiết toán chính tôi cấu hình tôi đưa cái đề thi vào đây tôi đưa danh sách học sinh tham gia thi vào đây qua tuần sau tôi muốn kiểm tra 15 phút tôi lại thêm một vòng thi mới tôi kiểm tra 15 phút nữa vân vân như vậy cuộc thi chỉ tạo một lần và dòng thi thì chúng ta cứ liên tục chúng ta cứ đưa vào như thế rồi bây giờ cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ vào cấu hình cấu hình cái dòng thi bây giờ dòng thi này mình thi kiểm tra một tiết trạng thái là mình đang hoạt động luôn để cho học sinh nhìn thấy số câu hỏi trên một trang à hồi nãy mình có một câu cho nên đặt một câu thời lượng 45 phút 45 phút số điểm cần đạt à, 5 rồi phần này thì quý cô cứ để mặc định nha thời gian tổ chức thi à chỗ này á, chúng ta có thể chọn giới hạn à, có giới hạn giả sử như tôi muốn cho học sinh thi hay kiểm tra bắt đầu từ 7 giờ ngày mai hôm nay là ngày 23 tháng 12 7 giờ ngày mai thì tôi chọn đây là ngày 24 tháng 12 tôi chọn lúc 7 giờ à, 7 giờ học sinh vào thi 7 giờ không phút học sinh vào thi vào được bắt đầu mở dòng thi và thời gian kết thúc là 8 giờ à, tôi có thể cho đây là 8 giờ 8 giờ 8 giờ như vậy là trong khoảng trong vòng một tiếng từ 7 giờ đến 8 giờ ngày mai học sinh sẽ vào thi và học sinh vào mỗi học sinh khi vào sẽ có 45 phút thời gian 45 phút để làm các cái bài thi đó làm cái bài các cái câu hỏi bài thi của chúng ta sau khi thực hiện xong thì ở cái mục là điều kiện tham gia thi thì chỗ này á, nếu trường hợp quý thầy cô muốn chỉ định cho một cái lớp nào đó làm bài tập kiểm tra thi thì quý thầy cô chọn mục này nằm trong danh sách thi quý thầy cô chọn ở đây xong thì quý thầy cô tí xíu nữa quý thầy cô sẽ qua cái phần thí sinh mình sẽ ép thí sinh đó vào đưa thí sinh đó vào thí sinh đó thì sẽ được làm còn các thí sinh khác không được làm thì cô lưu ý chỗ này có cho phép làm nhiều lần hay không ví dụ như thông thường bài tập thì chúng ta có thể cho làm nhiều lần còn thi thì mình không cho phép không cho phép thì chỉ làm một lần thôi rồi có đảo câu hỏi đảo đáp án không thì cái này chúng ta nói là cái bài thi của chúng ta nó là một cái bài tự luận có nhiều câu cho nên cái này không quan tâm cái này là chỉ dành cho những cái bài thi gồm có nhiều câu hỏi trắc nghiệm thôi rồi xong rồi á thì quý thầy cô sẽ lưu cấu hình sau khi lưu cấu hình xong thì chúng ta thấy ở đây là chúng ta vừa tạo ra một cái bài thi thời gian 45 phút giờ thi bắt đầu từ ngày mai à, 7 giờ đến 8 giờ thí sinh điều kiện thi là phải nằm trong danh sách thí sinh bây giờ chúng ta sẽ đưa cái đề thi vô chúng ta sẽ chọn cái tab thứ hai chúng ta sẽ chọn đề gốc mà hồi nãy chúng ta có tạo một cái đề gốc là toán chính gạch kiểm tra một tí chúng ta chọn ở đây chúng ta bấm lù câu hình vậy là chúng ta có cái đề gốc chúng ta sẽ chọn tiếp cái tab thí sinh lưu ý tab thứ nhất thứ hai và tab thứ tư thí sinh bây giờ chúng ta sẽ đưa thí sinh vào tôi bấm thêm thí sinh thêm từ danh sách người dùng ở đây tôi có thể chọn năm học chọn khối chọn lớp như vậy thì nếu trường hợp mà tôi chọn lớp 9 năm học 21 22 lớp 9 trường năm học khối lớp 9 là một tôi chết ở đây thì tất cả học sinh 9A1 nó sẽ vào thi được còn lớp 9A2 sẽ không vào thi được mặc dù vẫn nhìn thấy bài thi đây quý thầy cô check vào quý thầy cô sẽ chọn quý thầy cô check vào quý thầy cô sẽ chọn thêm thí sinh thì tất cả học sinh lớp 9A1 à, sẽ được vào thi còn 9A2, 9A3 nó sẽ không được vào thi vâng quý thầy cô lưu ý đây ở đây tôi sẽ chọn một học sinh thôi tôi thử ra rồi thêm thí sinh rồi đóng lại như vậy thì cái bài thi của tôi sẽ cho học sinh lớp 9A1 một học sinh lớp 9 là một thi tất cả học sinh còn lại không được thi hoặc là cả lớp được thi thì cái chỗ chúng ta thêm thí sinh này à, chúng ta có thể thay đổi chúng ta cái chỗ thêm thí sinh này rồi như vậy là xong như vậy thì sau khi chúng ta thực hiện xong thì học sinh nó sẽ vào nó sẽ thi và to mình sẽ vào cái phần kiểm soát thi để chúng ta xem coi học sinh nó có vào thi như thế nào chưa đến phần chấm điểm thì quý thầy cô sẽ vào cái phần báo cáo thống kê để quý thầy cô chấm điểm khi đó thì à, ở học sinh nó sẽ vào cái à, tài khoản VNEDU của của mình và thấy ở bên cái phần à, cuộc thi cuộc thi thì nó sẽ có một cái cuộc thi kiểm tra toán chính học sinh sẽ vào đó khi vào đây thì học sinh sẽ bấm vào tham gia ở đây thì khi bấm vào tham gia thì ờ, cái đề do cái đề của chúng ta là cái đề tự luận cho nên nó chỉ có một câu và học sinh sẽ làm bài trong vòng 45 phút thời gian đếm ngược thì làm bài có hai cách một là bấm tải file lên hai là gõ trực tiếp vào thì thông thường đối với những cái đề môn toán này thì học sinh sẽ làm trên giấy và chụp hình sau khi học sinh chụp hình rồi thì sẽ bấm tải file lên và chọn cái file của mình chọn cái file à, bài làm của mình ở trên à, trên điện thoại rồi giả sử như chọn cái file à, file này đây là cái file bài làm đi là tôi giả sử như vậy rồi học sinh sẽ chọn sử dụng file này hoặc là có thể hủy bỏ hủy bỏ cái file này tải file khác học sinh sẽ sử dụng cái file hoặc là học sinh có thể tải lên thêm file thứ hai thứ ba thứ tư vân vân à, có thể là tải nhiều file nhiều file lên đây sau khi tải xong thì học sinh sẽ bấm vào phần nộp bài đồng ý sau khi học sinh nộp bài xong á thì quý thầy cô thấy vào cái phần khảo sát đó, thì là nó sẽ báo cho quý thầy cô là đã thi học sinh đã thi thầy cô vào tiếp phần báo cáo thống kê thì trong này quý thầy cô sẽ chấm cái bài tự luận à, quý thầy cô sẽ chọn chấm bài tự luận rồi quý thầy cô xem cái à, đề xem cái bài làm của học sinh à, sau khi xem rồi chấm được bao nhiêu á thì quý thầy cô sẽ điền số điểm ở đây à, điền số điểm ở đây rồi ví dụ như được 5 điểm chẳng hạn à. ví dụ như một điểm hay gì đó không vắt à vậy đi rồi ở đây thì quý thầy cô có thể là đưa cái lời phê hoặc là cái sửa bài gì đó vân vân vào đây thì sau khi xong quý thầy cô bấm vào cái nút chấm bài trên góc chấm bài là nhận xét chung của bài làm còn không thì thôi chúng tôi bấm đồng ý thì xem như à, quý thầy cô đã chấm bài xong của một em tương tự như vậy thì học sinh thứ hai thứ ba thứ tư thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy như vậy đó chính là cái cách mà chúng ta đưa một cái đề thi hoặc là đề kiểm tra tự luận để cho học sinh làm và chúng ta có thể chấm bài trực tiếp ở đây thì tiếp ở trên đây luôn